hôm nay anh à, sẽ ra một cái à, thông báo động trời đó là mấy em à, fan chân chính của anh Duy Nguyễn được phép tập trong hệ thống THOL Gym Center 400 ngàn một tháng anh dùng chữ 400 ngàn một tháng nha đó, đặc, đặc quyền nha cái này là nói thiệt không nói giỡn vậy thì sao mới được gọi là fan chân chính thứ nhất không phản động thứ hai không phản thầy đúng không thứ ba không phản ghim vậy là ok chân chính rồi đó nhưng mà không phải ai cũng được anh phải duyệt tức là anh có cái cái cái nhận xét uh, khách quan nhận xét uh, về bạn đó anh tu thì bạn đó mới được cái này á nó xuất phát từ một cái câu chuyện thì siêu sẽ kể yes. còn bình thường á tụi em muốn có được bốn trăm ngàn tháng tụi em phải đóng cho anh bốn trăm nhân ba sáu bằng mười bốn triệu bốn trăm mười bốn triệu bốn trăm thì thằng em này của anh nè nó biết nó biết nó nó biết được cái này nên nó trên livestream buổi sáng của anh đó nó chưa bị lóc rồi nó chứ nó cứng rồi đó nó thật sự với mày mày coi livestream anh một năm mà mày chưa bị lóc là mày cứng rồi wow, cái thuộc dạng cũng được được rồi đó nhưng mà không có núp lầm nhang ở bắt coi là phải comment chứ coi núp lầm không tính ông có thằng kia nói anh gì ơi em coi anh ba năm nè em em em theo anh ba năm rồi mày theo tao ba năm mà mày núp lầm không mà theo cái gì đúng không tức là coi livestream gắn headphone vô nằm nghe không dám hỏi câu nào trơn đó mà nó, nó theo anh ba năm à, thằng em trai này nó theo anh cũng một năm hơn rồi đó mà nó chưa bị lóc là thấy nó cứng rồi nó vô nó hỏi anh ơi bây giờ á em em em em ờ, vay tín dụng đen fe 50 triệu em đóng tiền tập game ở bbt được không anh đồng nó nghe câu sởn cho gà mày nói cái gì mà chơi vay tín dụng đen fe fe luôn hả nó thật sự anh chả biết FE là khỉ gì nhưng mà anh thấy dạo này mấy thằng trẻ nó bay FE nhiều lắm anh cũng biết nó đúng hay nó sai mà nó nó nó, nó sao nha anh nói anh không có bình luận về FE nhưng mà nó mày phải bay tín dụng đen để mày tập gym ở phòng của anh nếu mà anh cầm cái đồng tiền của mày á thì tao mén thì chơi chó rồi còn nếu mà tao không cầm đồng tiền của mày á thì tao không tạo điều kiện cho mày não của anh xử lý trong một phần ngàn giây nó nói là thôi mày vay fe là mấy con mẹ gì mày tới đây tao lấy bốn chục trăm ngàn tháng thằng nhỏ mừng lụm được cờ nó làm sao anh thủ tục sao anh thủ tục sao tao chưa biết nhưng mà tao tao chịu cái này rồi đó thủ tục đây chút cho lính lát tao làm sao đó trời đất ơi xong rồi nó cầm tiền tới thiệt mày nó tới em mới coi livestream của anh Di buổi sáng ờ, anh chịu rồi chịu gì sale tao ơ chứ a không biết gì hết nói là 400 ngàn tháng cái gì 400 ngàn tháng đóng 3 năm em không không anh chịu đóng từng tháng luôn cái gì chịu thiệt không xong đang tập nó lên hỏi em liền ủa có trường hợp này không anh có giải quyết cho em mới đi giải quyết làm sao xuống dưới đi anh ngồi nhắn tin làm đang đẩy ngực mà thấy mẹ ngồi nhắn tin chỉ đạo đó bây giờ em làm cho anh bản cam kết để con này nó có trở cờ không à, giờ bản bản cam kết nội dung là vậy thôi thứ nhất á, là ok anh sẽ chấp nhận cho em bốn trăm ngàn tháng nhưng mà với điều kiện em là fan của anh và được anh duyệt nha rồi vậy thì cái cách chơi sao cứ đóng đi tới tháng gia hạn tới tháng gia hạn trễ 3 ngày đuổi trễ 3 ngày đuổi nhưng mà giờ có vẻ là nhân viên anh không chịu nó thôi không có trễ mẹ gì hết á em đòi tiền lô trước luôn thí dụ như nó tập chừng 27 ngày em đòi sẵn rồi đó đòi nó 400 cái xong rồi cái nói ừ, nhưng mà anh ơi ông anh anh tự nhiên anh lụm đâu lụm mấy cái kiểu cù bắp này về không có lời anh lỗ chết mẹ nó vô nó phá phòng cho coi nè nó phàm tao dám phá không nope. thứ nhất phàm tao có chuyện thả tạ không có ở trần không có tập cái đàng hoàng yes. yên tâm chuyện đó yên tâm nếu mà vi phạm đó đuổi liền anh không nói câu nào trời đất ơi anh phải tranh luận với tôi nói chứ anh phải làm cho nhân viên anh nó phục nó phải nhận cái trường hợp này vô cái nói nhưng mà giờ anh nè em làm sale cho anh đúng không em ăn là em nhờ ăn danh số phòng game mà bây giờ anh nhận cái thằng mùa này vô em ăn cái gì cái đó tao cho mày ăn luôn cái đó cái gì 400 anh cũng cho ăn nữa hả nó là cuộc đời là tao cho mày ăn thoải mái đó cứ tính danh số cho tụi em đó bây giờ lỗ anh chịu mà nói câu vậy nó nó làm liền từ A tới Z nó chăm sóc hợp đồng đồ đàng hoàng luôn em wow cà phê mạnh dữ đó vậy thì trong cái hợp đồng đó đó nó đổi lại cái gì thứ nhất thằng em này phải thề với anh thề với anh nha nếu mà cuộc đời mà tập uống nước miếng thì thôi cuộc đời mày tập mà mày uống súp và mày chỉ còn xài súp bbt một cái tao tao đuổi cổ mà không những tao đuổi cổ mà hả thằng kia mày nghe không kịp mà dựng cái gì tao nói mày xài súp ngoài bbt cuộc đời mày tập mà mày uống súp và mày chỉ còn xài súp bbt một cái tao tao đuổi cổ đó mày xài súp mà ngoài bbt một cái tao đuổi gãy cổ liền mà không những đuổi tao úp hợp đồng lên mạng tao bao cho chắc cháu mày nữa tại cái danh dự mày không có đúng không anh sống với mày anh anh approve cái hợp đồng này của mày là vì hai chữ danh dự của em thôi mà bây giờ em chơi quá lỗi với anh rồi anh quốc em lên mạng cho đời em nổi tiếng luôn thiệt đúng không còn em mặc áo gì nữa áo gì không cần biết áo nôn thì không sao trong đây có ai không hiểu chữ nôn đâu đó áo nôn thì không sao mà áo mà áo đối thủ một phát một dứt liền <laughs> anh anh độc tài lắm em anh sống rất tình cảm nhưng anh cũng rất độc tài đó là người duy nguyện it's me nha yeah còn gì nữa ta ừ vậy thôi trễ trễ trễ, trễ đóng bọc luôn đừng có để tại vì anh đã duyệt cho em cái này rồi em đừng đặt anh vô hoàn cảnh khó xử thật sự đúng không em có mấy thằng nó chơi kỳ lắm đâu mình xếp lớn là mình giải quyết cho nói chuyện này là mình phải ngồi đó mình hùng biện trước hội đồng quản trị nữa <laughs> đúng không mà nó ngồi nó chơi nó lỗi với mình trách nhiệm đóng tiền không đóng để cho đòi hoài đòi hoài thôi đuổi mẹ luôn cho đòi chứ mấy mấy thằng nhân viên á làm ăn đúng giờ đúng tác phong đi rồi có cam kết sau nói làm vậy đi thí dụ như mà nói ừ em dậy sớm 9 giờ đi làm ok tao đã việc cho mày 9 giờ rồi sao tới ngày nào mày cũng 11 giờ mày mới vô không vậy đúng không mày 11 giờ mới vô bên nhân sự gặp anh nó hỏi ủa anh ơi anh việc cho con đạt đi, đi 11 giờ hả thôi tao việc cho nó nghỉ mẹ luôn cho rồi đi chứ đi gì 11 giờ sao đi 11 giờ hoài anh thì mày từ lương đó rồi bụp nó theo quy chế công ty đi chứ nó xin anh 9 giờ mà còn 11 giờ đó phải xin khác đó nó có chơi vậy không đúng không cái gì cũng vậy thôi anh ừ với mày là anh ừ thôi nhưng mà còn cả một ban bệ dưới nó điều hành mà nó theo dõi nó giám sát và nó làm đúng thủ tục trình tự mà ba nó <laughs> nên trường hợp em không chấp hành đúng đóng 400 ngàn vào tháng ờ, vào những ngày cố định của tháng gì đó là em cũng xác định em rồi đấy nha đúng không anh ờ, anh anh hỗ trợ em hết cỡ anh không muốn em dính vô đường nợ nào anh không muốn anh không muốn gì tập gym xong em phải đi mượn nợ ở ngoài đúng không để rồi người ta siết cổ em người ta siết nhà em rồi sau này có những mảng thanh toán giang hồ đẫm máu nữa cái chuyện đó ai mà muốn đúng không đó nên anh sẽ tạo điều kiện cho fan của anh đó người thật việc thật có hợp đồng có hình ảnh luôn không phải xạo nha ba đó và anh hy vọng á là những cái màn mà anh tạo điều kiện như vậy này là để cho tụi em tiếp thu được cái tinh hoa của thể hình em có điều kiện tập được cái môi trường đẳng cấp từ đó em có được muốn mối quan hệ đẳng cấp trong đây gái nó cũng giàu nữa đó thí dụ như em sống chân thành chân thật mà nhỏ tiểu thư kia ra lỡ xấu một cái hai đứa bay yêu nhau thôi ok mày cũng đổi đời câu nói quyền thoại của anh là cái gì đúng không mày nghèo á thì lỗi định mệnh đúng không mà cha mẹ vợ mày nghèo lỗi của mày thế thôi tao hiểu luôn đó nó vô đây nó nó xin tập này nọ kia mà nó máu lửa với game vậy mốt xin việc làm đó hả thầy luôn anh biết hết đó đó anh muốn tạo điều kiện cho tụi em luyện công đi sau này công việc nhiều lắm khỏi có lo chỉ sợ mày không có tài với mày không có trí thôi làm ăn tao nói là gì anh hùng không có ngại xuất thân mấy thằng miền trung vô đây khổ thế mẹ này nhưng mà cố gắng vẫn đổi đời cái chuyện đó chuyện bình thường không ai nói cả tao chỉ sợ nhất mấy thằng nghèo mà làm biến mà nổ nữa thôi cái đó nó mới kinh đó nó bây giờ là anh trân trọng giới thiệu thông báo luôn mấy em là fan của anh á mà tha thiết tập chỗ anh không có tiền nó đừng có sợ mày ơi mày tập chỗ người ta mà cũng đóng 300 rồi mày tập chỗ anh mày đóng 400 giữ thể diện cho anh anh không xuống giá được <laughs> anh không xuống giá được nữa anh là được tôi, gọi là gì áp dụng khách hàng vip với mày luôn rồi đó đúng không nhưng mà đổi ngược lại đó thì tôi bay vô rồi nói em là em giá này thôi mấy anh đừng chăm sóc bt em làm gì cả để mấy anh bt không biết vô đó bào gì nữa đâu má bào trúng này khổ ngược hiểu không đó nên những cái việc đó, anh xử lý đôi khi nó tình cảm nhưng mà anh phải làm cho nó phù hợp với cái bộ máy phù hợp với cái hệ thống với cái nguồn hoạt động của BBT và của THOL đó và để cho tạo điều kiện cho tụi em với 400 ngàn một tháng mà đóng từng tháng nữa mới lửa chứ được free tất cả mọi thứ nào là gửi xe nào là nước uống nào là khăn tắm xà bông tắm phòng tắm năm sao bồn tiểu 26 triệu máy 80 triệu máy 150 triệu và cái điều kiện căn bản nhất là cái môi trường tốt để tụi em từ đó tụi em vươn lên và tụi em đổi đời thế thôi đó chứ còn bây giờ mà tụi em cứ ra ngoài giang hồ mang tiếng fan anh như nguyễn mà anh như nguyễn không bảo kê em được cái gì anh như nguyễn cũng buồn đúng không còn ví dụ như trong hoàn cảnh mẹ sống được quá sống dễ thương quá không có tiền uống súp nói tao tiếng đâu mới tao thiệt với mày chứ một công ty nhập súp về nhiều như anh á thì súp lỗi thiếu cha gì nó thẳng ra vậy tao uống không đó tự nhiên cái bịch cái bịch tru game kia má đó bữa đó vợ bỏ hay gì á nó chọn cái bụp luôn oh, no. xong bịch dưới bể bịch trên còn tao bán bịch trên bịch dưới tao uống chứ để làm gì thời luôn ấy, khổ lắm em không phải mà nghĩ thằng giàu như anh ở nhà triệu đô đi xe 7 tỷ sống cha đâu không có tao nói thiệt dù khi để để bịch quay đi thùng quay tự nhiên cái tôi mẹ nó có đông ông tí vô ông cạp chơi vậy đó ông cạp sức cái mỏ luôn mày ủa tao không phải rồi tao lấy cái bịch bột chỗ đó tao dục dục ra tao uống chỗ khác hôm nay cho bỏ vậy đó nó thấy nó nói về súp mà gọi là lỗi á công ty anh không có thiếu mày không có tiền uống thật sự với mày đừng ngại sống đàng hoàng đi không có sợ cái gì cả chỉ sợ mấy thằng sống chó thôi nói thật có là vậy đi cuộc đời này giờ thiệt á kinh doanh ở thương trường này á nó vùi dập anh tới cỡ nào ờ thiệt á mày tụi bay theo dõi tao lâu đi tụi bay coi livestream đi và tụi bay coi cách người ta đối xử với anh đi tụi bay hiểu nè đừng nói anh Duy Nguyễn giờ anh giàu đó chuyện khác đừng nói anh câu này ừ, đừng nói anh câu này cái câu này là 3 triệu đó nên á hạn chế cái việc mà vay tiền cho những mục đích gì tầm bậy tầm bạ thí dụ như tụi em vay tiền làm ăn thì nó hợp lý vay tiền mà tiêu xài ờ vay tiền đi mua iphone nhưng em vay tiền đi mua gì xe máy không nên mấy cái đó mấy cái đó là không nên rồi đó nên tụi em phải kết hợp với những kênh mà anh livestream bổ sung đó để mình hoàn thiện kiến thức của mình về cách nhận thức về cuộc sống về cách nhận thức về cuộc đời về cơ hội nghề nghiệp cái bề này bề kia đúng không cuộc đời của tụi em trước sau cũng dính về sim anh khẳng định luôn mà đã dính về sim thì không chạy khỏi khỏi bàn tay của anh nổi rồi anh là dân làm ăn mà đúng không anh không dám nói là một tay che trời game này nhưng mà trong game này anh cũng có số má giang hồ lắm em thứ nhất là trong vấn đề thực phẩm bổ sung thứ hai trong vấn đề phòng gym thứ ba trong vấn đề quan hệ này nọ kia nó nên tụi em còn trẻ tụi em cần có một người định hướng để đừng đi sai đường đúng không để đừng tập sai cách và đừng xài súp sai hãng ok <laughs> đúng không tại sao phải xài súp sai hãng trong khi mình biết anh Duy Nguyễn mình biết anh Duy Nguyễn là chuyện đó nó quá tuyệt vời rồi đó event e vũng này nọ tất cả các kiểu tự nhiên á anh ngẫu hứng lắm em anh la liếm trên mạng vậy đó đúng không anh la liếm trên mạng tự nhiên thấy tấm hình nào đẹp cái anh đăng facebook nhà anh tự nhiên nổi tiếng luôn mày tự nhiên anh cảm thấy xúc một cái gì đó anh hay gì anh đăng con nhỏ con gái nó cầm ba hôn súp hỏi giờ bóc tem em nào trước tôi thấy con nhỏ nói chuyện hơi hơi hơi hơi phiêu phiêu nè nhỏ là nói chuyện hơi cởi mở nè quất luôn đăng lên đó nhiều khi em nó làm nghề ví dụ như ờ, nghề ờ, bán nước hoa đi đó thì tăng tương tác follow lên này nọ kia thì sao đây mình bán được Nó mà ngược lại á mấy em nữ á mấy em làm idol đó mấy em phải vô room anh di mấy em tặng quà đúng không tặng quà không phải là để cho anh di có đậu làm gì đâu tặng quà là để làm chi để tạo tiếng vang để tạo tiếng nem lấy cái đống fan của anh qua tại vì fan của anh nó biết anh có tiền rồi nó bây giờ nó tặng đó nhưng mà tụi em là con gái nó sẽ tặng tụi em hiểu không mà cái livestream của anh á là một trong những livestream nhiều người coi cho bigo đó tại vì cái đề tài nào nói cũng được hết á tình huống nào xử lý cũng được cái đó bigo nó không có đó hiểu không nên tụi em là idol tụi em cần phải có những cái cách gì gọi là đầu tư thả tép bắt tôm hiểu không mua súp BBT uống đẹp da đẹp dáng hơi dài vô hát cho nó hay đó rồi xong rồi đó có sức khỏe livestream được nhiều giờ chứ thằng Bigo nó bào dữ lắm em ơi ngày em like tối thiểu 4 tiếng đâu có đủ đúng không em làm like cả ngày mà cả ngày vậy cần phải có amino nói chung là cần phải có viên nguyện bao cây súp thế thôi <laughs> đó và lâu lâu nữa mặt hàng đó mua hàng mua cái áo thol về mặc bảo đảm nó độc đúng không em chỉ cần mặc cái áo thol thêm ra giang hồ thằng nào nó cũng biết em là liên quan gì tới ông Duy Nguyễn rồi liên quan gì tới BBT rồi là nó sẽ tạo ấn tượng và người ta vô người ta coi người ta tương tác rất là nhiều à, cái đó là cái cách làm livestream nó thật sự nó kinh nghiệm sống quanh nhiều lắm bữa nào có dịp đi anh sẽ chỉ cho tụi em từ từ từ từ từ chứ ngày hôm nay nói là nó không có nổi không có nổi đâu không nổi dễ ẹt à bây giờ muốn muốn muốn live video đúng không câu tương tác không có ai biết vụ ngồi ngồi tính top chưa anh đang top mười mấy á cái tao hỏi top là gì vậy đó top là gì vậy cái nói top là độ hot bigo độ hot bigo hả bây giờ anh Duy Nguyễn top nhiêu rồi anh Duy Nguyễn top mười mấy khuya rồi ba gần hai gần ba sáng rồi vậy lên top bốn nghỉ nha đúng không nhưng mà nếu như mà anh biết á thì anh bỏ tiền ra anh mua kinh rác anh ăn bảo đảm nó lên top 1 luôn xiền luôn anh chỉ cần bỏ tiền anh ăn kinh rác bảo đảm cha con cho coi ghê lắm giờ thắng luôn tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem anh chơi bigo của anh biết mà nhưng mà bây giờ khuya rồi đâu có chuẩn bị kịp chỉ chuẩn bị một cái thôi đếm tiền đại phát nó lấy đồng mấy lấy tiền ra đếm hồi tự nhiên lên top 4 mà mấy em bởi vì làm cái gì đúng phải đầu tư mình cần phải có gì đó ấn tượng đó thì mình mới có thể ừ, phát triển trên mạng xã hội được mà khi phát triển trên mạng xã hội thì idol nó kiếm đậu người khác thì kiếm nem kiếm nem rồi để làm gì để bán hàng online để làm gì đó kiếm nam để làm gì nữa để phát triển bản thân bản thân mình sống cần phải có nam em hiểu không thì em đi vô bbt tập chính là nam chứ lại gì nữa em đi vô bbt tập, là em là nam bây giờ bbt của anh thol của anh nó hơn giang hồ ở chỗ này nè nó có một lượng fan mà những cái chỗ khác nó không có fan những chỗ khác nó chỉ có khách thôi em hiểu chữ khách với chữ fan là khác nhau như thế nào không nope. bây giờ tất cả các em ở đây ai mà comment được chữ khách với chữ fan nó khác nhau chỗ nào á thì app facebook đi anh kết bạn nhớ fan anh như nguyễn tập gym siêu rẻ 400 ngàn ứ nói nhiều đúng không không nói nhiều mình hành động một thực tiễn và độ chịu chi của Như Nguyễn là rất là ok mà để được có 400 ngàn đó anh phải hùng biện với tụi nó một tiếng đồng hồ ở trong phòng họp bên kia anh phải hùng biện đó từ nhân viên của anh tới quản lý đó tới thư ký anh phải ngồi anh thuyết trình anh phải ngồi anh làm giống vậy nè anh chứng tỏ rằng anh làm việc này hợp lý và anh anh làm cái việc này anh cân bằng được quyền lợi cho tất cả mọi người chứ mình anh lỗ thôi ở chuyện mình anh lỗ thôi à nhưng mà tụi sale đó phải có quyền lợi đó mới làm em chứ không quyền lợi đời đó chăm sóc mày <laughs> đúng không bây giờ mày đâu mày bỏ bốn trăm ngàn cho mày đóng tiền mà tao không cho thằng sale đó ăn á ông cố nội nó thèm chăm sóc mày hả nó không đá mày thì thôi chứ đó bởi vậy cái gì phải đồng tiền đi trước đồng tiền khô